mất đoạn đầu xòe căng đét ché luôn máy quay đéo hiểu sao ai dạ Úi, xòe à? thì chưa à à đúng rồi đấy Em ngồi mơ vừa hành xử em kia xong nhá, 4 tiếng, rúi sang đây lại chơi tiếp. Em này ưng nhất nhà luôn, lúc nào cũng được ưu tiên. Chơi con kia ba bốn tiếng đồng hồ vừa rúi sang đây phát xong luôn. nowhere. Úi ôm đi mẹ mày Phê chưa Cánh như mày khâu luôn Khuất lá thôi 你去年。 ui ui mẹ ui ui ui có mẹ nhìn phê không khuất thế con nạn trời tê cực luôn mẹ à, cánh này quấy nhìn cánh chưa cánh tinh khủng khiếp luôn chơi liên tục cánh khủng khiếp luôn bung xòe liên tục đúng rồi lên lên lên nào Đây này tí nữa Đó Không Ok không? Ok không? Thử đéo đây Xong nhá chính thức xong cho số 2 này tìm đập thành tích siêu cánh luôn à, lại đánh con số 1 đây vậy mày chúng nó đánh nhau thùng dây điện nhìn xanh này đấy cành xấu này dây điện xanh này ba môn đua đánh nhau luôn mờ nó mổ rồi nhấc đít nha clip của quyết bắc giang nha 0916 105